đồ nó chạy ra đâu anh thấy nó rõ ràng nó chạy ngay cục mặt đi cầu chọn với cái gốc chim con toàn kìa cầu á nó chạy con toàn nhưng nó không đi vô cùng trời gì ta? Ủa, ủa, ủa con mà chị Bảo. Con mà. là đều đó con chuột chị cho con giống gì con không tại sao vậy để sao đời nó bắt chuột thế hả con sợ đâu cười cái con chỉ mấy cái với ờ, ờ. hai cái rồi à, cái đầu cái đầu bà cứ bấy đây cứ để đi mình bấy cho chập luôn

nè thấy không nó đây con này nó rộng dữ lắm anh thanh niên đang ông siêu sai da như nó táp mày đó nó mà còn siêu sai da nó dùng cam ấy à, này sao quá để đợi anh cái này đợt mà nó chạy ra đây hay thế chọc dữ vậy đóng người nè ra đây ra vậy tôi thấy cái này cái nữa không được nó đậu tôi đẻ nó đau luôn Chôn. này này này ra đẻ cái luôn ừ, cho mày bắt này chứ chị ơi thể hiện trình của chị đi chị ơi cố lên ừ. chụp trúng đầu đó dính đuôi chưa đuôi nữa nha nó bởi vì con trai miền tây rồi dính đi nha nắm cái đuôi nó chặn đầu nó nắm cái đuôi ờ, chặn đầu nó chụp con đấy nha. rồi Nè nè nè. Trời nổi. Có chuyện nó cắn mày á. Nó cắn. Ba giữ, ba giữ. Rửa đâu. lứa nhóc nè, Lứa rồi cho Ồ, bày lứa luôn. Cái thùng bê, cái thùng bê. Lứa thùng ấy. Anh bỏ ra đi rồi. Ôi. Bỏ bỏ lứa lên. Đớp. Chết. Nè. Ôi sao không ngập nó luôn đây? con con nãy chưa anh chưa chưa đặt anh chưa quăng vô á nè ổn kìa hả ui đó <laughs> đây trời ơi chạy như á kìa nó chạy đó đường ben kìa đường ben đường ben nhìn kìa nó cắn đó nó cắn được rồi chuột nó cắn được ồ á vô rồi lớn vô gói đập vô gói á ừ để chứ nè đập vô thôi phải tay nè dính cái bạn dính bàn tay tao nè đâu thiệu mọi người đây là âm như hoàng miền tây nha quá đây chém nãy tổng nhé rồi nè có mấy con chưa đập nè con còn chưa đập, con còn chưa đập nữa khách nó đập cái khác đâu để mà chị có dạy anh chưa đập à dạy anh chưa đập à Ai ai chạy đấy nữa. Ai chạy ai chạy. Chọn quen tao. Nhớ mày đứng đó thật đấy chụp thì anh bình thường thôi lát tôi nuốt nó chạy qua bên đó đó <laughs> Để một chiếc thôi. Bác bên đây nè. Vô, đó, đó, vô đứa kia chạy kia chạy bự lắm. Mà sợ lên cơn giả. Ui này đi đâu vậy? Tụi nó nhảy mà sao mà chụp được? Bây giờ em nói em lên cơn giả mày tin anh nhà có. Hồi nãy nãy anh tác qua đó đây là cái nó quay mình nó lại luôn. Bắt cho nướng cho bạn. nhìn nha. Ok cái đấy. Ê, bỏ vô vòng hai. Xong rồi chụp chạy mà không hiếu chụp ông né tại ông gặp thì không chạy né ta gặp ta chạy vô nó chạy ra nó đổi giới tính như như nè nó à? nó nó chụp chạy vô liền chạy cho mày rồi đây mà hả khỏi ngồi đưa vô thảo không đưa tự nhiên còn nữa không ăn nữa không ăn nữa nè hấp từ từ từ từ từ từ cây kìa ừ. Nè đây con Ủa, đủ má hết hồn Gái chẳng hạn mà rồi đó nó được chụp tét tay tao thấy ngay đỏ mà nội dạ. đó dựng lên dựng lên những cái bẫy mình lên em ơi một chết mà ờ, còn quá quá chạy lại chạy chạy ơi xém xíu qua chỗ xíu ngoài mỗi cánh ông chồng không được ông một vịt lại được không không đây đây nè này bên này còn con với đây không được thì để cho ta chọn đó chọn đó còn khác nữa chạy rồi không còn giết hết nữa cái chân cái chân nó tung như nước á không nó không chạy ra được đâu khỏi đi à. nè cái nồi sánh này em canh con chạy tôi chụp được mà nó nó nó nó ngã kìa dựng nó lên con gái miền tây lo hết nha anh em <laughs> con nằm dưới bụng